chào mọi người Chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Bắp Ly, Cuộc Sống Miền Trung Nay à, mình à, phụ ông bà già hái rau má Rau má Rau má, thơm ngon Rau má giường đó mọi người Cái rau ram đây ừ. Món bào âm Làm tiếp món bào nghe mọi người Trời nó nóng quá nên à, nó có phải ăn rau má với ờ, bào bào ờ, uh, trứng vịt âm bào mà sẵn có rau má này bỏ vào ăn cực kỳ ngon luôn à, bên này là một vườn đậu đang trồng cũng được một tháng rồi này rau má này Cây này trái mướp nha mọi người Mướp này còn hơi nhỏ Trên là mướp, dưới là má Rau má nằm phía dưới, gọi trên là, là mướp nó cho nó mát Rau má nó dễ lên, nó dễ tốt à.

trà nha mọi người cái trà cháu nó đi bắt về nè wow, có trà lớn không này wow. đẹp luôn cá này ăn cực kỳ ngon nha ngon đây nữa mọi người nè đây thêm nhanh nữa này nhanh thì đang ra bắp đang tốt dễ sợ luôn đẹp quá nhậu nha mọi người nấu xà lách này xà lách mẹ lấy hái vô xà lách em mua đây bón không hả nhổ đâu nhổ đây đang cầm ta cỡ đây xà lách mọi người xà lách tới giường á cái giường hôm trước mình có quay mọi người coi hôm ờ, trước là cái đó bây giờ nó tốt nè sau đó mình sẽ lật xanh không thúc mọi người nha thấy thêm mà cải nữa lấy thêm cải ừ. À. cải nè ừ, mọi người thấy sao không lá sao không vì nó không có thúc á không có thúc thành ra sao ngang vậy đó ừ, không có thúc thì mình đảm bảo an toàn hơn ừ, em thì mình mình hái mình nhổ mấy cây mà to to mình ăn trước còn mấy cây nhỏ nó lên sao rồi Nhổ là sao rồi dạ. cái cái cây này nó còn non ăn cúng cải ăn sống ngon lắm giờ đây giờ mình rửa thôi con gà đá nè mọi người hai con gà đá này thôi để ra nhiều để ra lát mình cũng với cá lóc này chán này là nước gia vị nha mọi người và bây giờ mình nướng cá chín hết rồi nè bắt đầu mình đuổi đây rồi nó thấm con cá này quá Chưa ăn mà đã thấy ngon rất là ngon rồi thơm kinh luôn á bỏ lên là... Dạ. con này nhỏ nó trước trước này mấy con kia cũng gần chín ập rồi thôi à, cá đây là cá lóc đồng chính hiệu cái này thằng cháu nó đi bắt về mình không uh, cho mọi người xem được nhưng mình hôm nay là mình bắt mình làm mồi nhặt bậu là bậu con này nhỏ nhất nè đã chín trước nha mọi người rồi giờ bây sát rồi nè à. uhm, thơm tan, Yeah. Đây. qua luôn hả? À. Gió hả? Để để mẹ nhảy xuống. Rớt. Mẹ nhảy xuống đi. ba lát trứng ông bào và món lương lương xả à, hôm nay cái đại gia đình nhà, nhà tôi à, nhậu nhau mọi người à, giờ bây giờ là cũng sau rồi giờ um, bà má và bà chú bà anh và bà chị à, giờ vô rồi nhậu rồi thôi à, cũng à, tạm biệt mọi người luôn nha hẹn à, video lần sau nha mọi người tạm biệt Yeah.